Vẫn biết là tiền mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian Nhưng chúng ta vẫn bất chấp thời gian để kiếm tiền Vẫn biết là tiền mua được giường ngủ nhưng không mua được giấc ngủ Nhưng đôi khi vì đồng tiền chúng ta bất chấp cả ngày đêm Vẫn biết là tiền mua được thuốc men nhưng không mua được sức khỏe Nhưng đôi khi vì đồng tiền chúng ta bất chấp cả nắng mưa, bất chấp cả hiểm nguy Cũng biết là tiền mua được mối quan hệ nhưng không mua được sự chân thành Nhưng tại sao cô ấy lại bỏ tôi khi nghèo? Yeah,